Cảm ơn cả nhà quay lại với kênh Tàu Thịnh Pháp của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay mình sẽ review một lô đất tại đường số 3 Ngay mặt tiền đường số 3 nha cả nhà Lô đất này có tổng diện tích là 20 x 50 Và tuyến đường số 3 này có lộ giới là 32m Và chiều dài của tuyến đường số 3 này là 6,1 km Cho nên vĩ đất trên tuyến đường số 3 này cực kỳ hiếm Lô đất này có tổng diện tích là 1.000 m2, giá bán là 4 tỷ. Giá bán là 4 tỷ nha cả nhà, giá cực kỳ hấp dẫn. Và lô đất là chính từ vị trí mà mình đang à, đây đây, chính từ vị trí cái tay mình đang chỉ đó, đi hướng vào bên kia. Ngang là 20, sâu là 50 và tổng diện tích là 1.000 m2. Giá bán cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ? 1.000 bánh vuông chỉ có 4 tỷ thôi ạ à. Và cả nhà hãy nhanh tay Nhanh tay liên hệ mình Số điện thoại 0972 332 894 Để mà sở hữu lô đất này Ngay mặt tiền đường số 3 nha cả nhà Và như cả nhà thấy Tuyến đường số 3 này hiện tại đang được sang lấp Rất là đẹp và trong thời gian ngắn nữa thôi tầm khoảng 2 đến 3 tháng nữa thì tuyến đường số 3 này sẽ thông từ đường DT 741 vào đến cổng khu công nghiệp như vậy thì à, trong khoảng 3 tháng nữa giá đất tại tuyến đường số 3 này nó sẽ khác ạ. À. Tuyến đường số 3 này là một trong những tuyến đường trung tâm huyết mạch nối thông từ DT741 vào khu công nghiệp và là tuyến đường thông ngắn nhất trong 4 tuyến số 1, số 2, số 3, số 4. Chỉ dài 6,1 km thôi. Đây là một trong những cái à, vị trí lô đất mà khách hàng có thể lựa chọn phù hợp nhất tính đến thời điểm hiện tại. Nếu nhà đầu tư nào có thiện chí thì có thể gọi mình theo số điện thoại 0972 332 894 đỡ mà thương lượng giá cũng như là ép giá. Và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894. Nếu cả nhà xem thấy hay hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. À, và bây giờ cả nhà hãy đi theo trong mình đó mà nhìn lại cái lô đất một lần nữa sau đó chúng ta sẽ hướng sau đó chúng ta sẽ có một cái à, video khác đó mà review đoạn đường tiếng số 3 này tức là cập nhật tiếng số 3 đã làm từ đầu tới đâu và hình thành như thế nào đây là lô đất nem 1000 mét vuông của mình và lô đất của mình nó sẽ nằm có cái lộ giới nha cả nhà tiếng đường số 3 này có cái lộ giới và hiện tại mình đang quay đây ạ à à, video trước thì mình có quay cái lộ giới này và nó có cái à, một số cái ký hiệu trên này mình không hiểu ký hiệu gì nhưng mà nó có ký hiệu và từ cái móc lộ giới này và móc lộ giới bên trên là 32m chiều dài của tuyến đường này là 61 km và điều đặc biệt là trên tuyến đường số 3 này có rất là nhiều nhà đã đá và đang được xây dựng à, một trệt ba lầu hoặc là hai lầu nói chung là ở đây à, người dân đón đầu xây dựng rất là nhiều nha rồi mọi thông tin chi tiết thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 nha cả nhà Xem tới hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ à. Hãy gặp cả nhà vào những video sau Nếu như cả nhà cảm thấy hay à, muốn, muốn đầu tư tại đường Mắt Độc Phố thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ